Hôm nay ờ, tôi ờ, muốn ờ, giới thiệu với anh em về cái bộ sản phẩm đánh bài bịp. Nó tôi dám khẳng định đây nó là cái bộ sản phẩm đánh bài như anh em chơi bài cào này, hoặc bài liêng này, bài binh này, nó hiệu quả nhất và dễ sử dụng nhất. Tôi nói như thế lý do là sao? <clears throat> Thứ nhất này, khi chúng ta sử dụng ấy, đó chính là cái uh, ví đổi bài hay còn gọi là cái bóp đổi bài khi vào chơi ấy, anh em à, chỉ cần mang một cái ví này hoàn toàn bình thường nhé đây anh em nhìn này ví hoàn toàn bình thường không có gì cả Đó. rất là đẹp mẫu mã thì rất là đẹp hiện tại bây giờ chúng tôi đang có hai cái loại ví một là loại ví à, da màu đen và một loại ví màu này nó hai loại ví à, hoàn toàn khác nhau cái <clears throat> nhiều khi à, có những lúc ấy anh em đến à, gọi điện đến hỏi tôi là tại sao lại có mức giá là tranh nhau như thế bởi vì tôi nói anh em này cái tiền nào của đấy thôi cái mức giá nó cao thì cái ví nó chất lượng bởi vì chất lượng như nào đó là khi anh em sử dụng ấy thì tốc độ của nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ không phát ra tiếng động còn đấy là những cái ví chất lượng cao còn những cái ví à, nó ít tiền hơn thì nó sẽ phát ra tiếng động đây tôi sẽ thử cho anh em xem luôn cái hai chiếc ví này đây nó là một chiếc ví đắt tiền nhé đó là chất lượng cao hơn và còn đây là một chiếc ví chất lượng nó thấp hơn một chút đây tôi sẽ thử cho anh em xem này. đó anh em này thấy không đúng không ạ cái này nó chậm này nó không phải là do ví mà đây là do cái ờ, điện ở trong này nó yếu thôi còn quan trọng là cái tiếng động tôi sẽ thử sang cái ví này cho anh em xem nhé đó, nghe rất là êm anh em nhé bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em về cách sử dụng cái ví này nó khác như ờ, cái bộ sản phẩm ví này nó khác như cái bộ, bộ ví ngày xưa bởi vì ờ, ví trước đây thì xong ờ, này phải có phụ thuộc chúng ta phải sử dụng đến pin nhé khi sử dụng pin thì tất nhiên là nó cồng cành hơn và nó khó sử dụng hơn còn bây giờ ấy, thì chúng tôi đã cải tiến hơn nữa rồi và sử dụng cái sạc này đây là một cái sạc của máy Android hay còn gọi là dòng ờ, Samsung hay Oppo ấy, mà anh em vẫn hay sử dụng ấy tôi gọi chung là dòng Android khi vào chơi anh em chỉ cần người ta chia bài cho chúng ta như này thôi bình thường người ta chia bài như này bây giờ tôi sẽ ví dụ chơi ờ, bốn nhà nhé Đây, chia bài như này bây giờ sẽ áp dụng đánh bài cao khi vào chơi anh em chỉ cần đưa một lá bài thôi ví mình để đây có thể mình để trong lòng được hoặc để bên trên để một ít tiền ở bên trên để cho người ta đỡ nghi ngờ mình cứ làm động tác giả là trộn đi cho loạn gây tiếng động sau mình nhắc vào thế là biến mất rồi đúng không còn 6 đã biến mất bây giờ người ta chia khi chơi ta sẽ úp bài vào nhé úp bài thật nhanh bây giờ chia này đúng không đó bây giờ lên như ván bài này của tôi đó. bây giờ là 8 điểm 8 điểm thì nếu mà đánh thì cũng không cần thiết phải đổi làm gì đúng không bởi vì bên trong có con 6 ấy. thì có 6 với lại đây như đánh bài liêng này, hoặc là bài cào như này thì 8 điểm là cũng lớn rồi đúng không tôi sẽ lấy vô tình một con nào thôi tôi sẽ nhặt ba con bất kỳ như này đó bây giờ tôi sẽ lấy thử con à, đổi con 4 lấy à, con 6 anh em nhé thì rất đơn giản anh em chỉ cần đưa trộn lá bài trộn lên trộn xuống đến đến vòng của mình ví dụ như bây giờ là con 4 này mình sẽ để ở dưới cùng đúng không mình sẽ trộn uh, vuốt lên này đây là gọi là cái động tác giả để vào miệng thôi như này Đấy, là nó đẩy ra rồi Đó. bây giờ tôi sẽ thử lại cho anh em xem nữa này ba rồi, rồi như bài này bài này nếu mà 7 điểm nếu đánh bài liêng hay bài cào thế thôi bài này 7 điểm nó cũng là to đúng không nhưng bài bên trong của tôi đang có một con à, bốn đúng không ạ thì tôi sẽ đổi con hai lấy con 4 để bài tôi được 9 điểm thì rất đơn giản thôi anh em vuốt này đưa này cho khi chơi anh em để làm cái động tác nó khéo léo hơn một chút đấy đó, tiến hành 9 điểm nhé. Anh em nhìn, động tác rất đơn giản, mình chỉ đưa vào đây như này. Còn nếu khi à, đây là khi sử dụng chơi như thế, còn lúc nào anh em mà muốn lấy bài ra <clears throat> thì đây có một cái công tắc này. Anh em chỉ cần bấm cái nút này. Đó, tự lá bài phóng ra ngoài rồi. Hoặc là một là như thế, hai nữa là nếu anh em không muốn bấm ra ngoài như này thì có thể và chúng ta sử dụng bằng cách là um, để thêm một cái lá bài nữa ví dụ tôi con áp vào bên trong rồi đúng không bây giờ tôi muốn lôi cái lá bài ra nhưng mà không muốn bấm bởi vì bấm ra nó sợ tiếng động thì tôi sẽ để một cái lá bài như này tôi để ngay miệng thôi tôi giữ chặt tay của chúng ta giữ chặt cố định lá bài đặt vào như này tự nó ra có hai cách rất đơn giản thì ờ, tôi <clears throat> cái ờ, về cái ví này thì anh em cũng ờ, không phải xa lạ gì cả bởi vì sao cái ví này thực tế ra là nó cũng nhiều người biết rồi nhưng mà nhiều người nghe thấy rồi nhưng mà không phải là ai cũng có thể sử dụng thành thục quan trọng ấy là cái sự khéo léo của anh em ví dụ anh em mà chơi mà nó khéo léo một chút ấy, thì có thể mình vẫn qua mặt được kể cả là thầy thợ đi chăng nữa còn tôi nói với anh em ấy đã xác định đi bịt thì không bao giờ có chuyện gà hay là quái cả quan trọng là mình khéo léo thì mình vẫn vượt được tất cả mình vẫn uh, qua mặt được thì, à, ngoài các sản phẩm ví ra chúng tôi có thể đưa vào trong áo này hoặc là quần này hoặc là mũ này rất rất nhiều những cái sản phẩm cho anh em để anh em có cái phương án để lựa chọn thì ờ, một lần nữa xin ờ, cảm ơn anh em đã theo dõi clip này